mẹ Thôi. Ờ. mẹ con về nhà con đây anh hòa quýnh con mà nóc <laughs> nói vậy khóc khó quýnh nữa hả dạ yeah, kêu em là giống như tát vào tay một bàn tay nhẹ thì cũng dữ ghê lắm nè à. con dâu này mặt dữ nè đó thì cãi chồng cãi thế nào cũng quên cãi gì đó thằng chồng nó nói vậy chứ chồng thương nó dữ lắm dạ tôi ờ, tên là quỳnh thị dân ạ à, 60 tuổi quê cô ở đâu quê ở đồng nai hiện nay cô sinh sống ở đâu sống ở à, Long An Ủa? <laughs> tại đi buôn bán ở dưới rồi cũng đi đi về về vậy đó chứ à, không phải là, là ở dưới luôn Tân An hay là Long Bến Lức cô? Tân An á Dạ Rồi, chào anh gái Linh, chào Lê Lộc Chào quý vị anh giả Em tên là Nguyễn Thị Việt, năm nay 27 tuổi, nghề nghiệp là kinh doanh Làm dâu của mẹ được ờ, một năm 3 tháng ạ à. Mình có em bé chưa chị? Dạ chưa chị Lần đầu tiên cô gặp con dâu mình á cô có ấn tượng gì với cô gái này không nói chung là lần đầu tiên gặp cô dâu thì nhìn nó dữ ạ <laughs> dữ hả nhìn dữ sao dữ cô không biết cái cảm giác mình à, không biết nhìn thấy nó dữ à dữ nhưng mà có đồng tiền là dễ thương nhưng mà đó. cuối cùng thì lại thương à. à lúc mình cho con mình đi học á thì mình cũng dặn dò nó đừng yêu sớm yêu sớm rồi à, lỡ việc học hành cái cũng khuyên nó là thôi giờ á nếu mà hai đứa quen á thì mẹ cũng ý bác ở đây á thì cũng không có cấm cản gì gì gì à mình nghĩ là con mình lên học nó cũng sắp tới tuổi trưởng thành mình cấm đón nó quá thì chắc có lẽ cũng không được nó học hết lớp 12 đó là nhiêu 18 18 thì lúc nó quen lên là khoảng 20 rồi, khoảng 2 năm sau Từ, lúc, lúc lớp 12 tới ờ, bao nhiêu lâu nó cưới? Sau cái ra trường à tức chờ ra trường luôn chờ ra trường mới cho đi học ý mới cho mấy cưới là định như vậy rồi vừa xong ra trường thì ba nó mất ba chồng mới mất mất đi cái mới nói với nhau là thôi giờ mẹ cũng muốn ờ, tiếc hôn nhân cho con chứ cho vui vẻ mà tại vì ba con mất rồi thôi mẹ cảm giác mẹ buồn lắm với trong trong cái ờ, ngày xưa nó hay là tan chế à, không được cưới á rồi sau đó. mấy năm tụi nó cưới cô rồi phản lại hai năm sau à vậy cũng đâu có trẻ lắm đâu dạ. còn em em lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng em thấy sao em run lắm tại lúc đó mới 18 tuổi là em quen ờ, chồng em thì ờ, lúc đó là được ờ, tầm một năm hơn năm mấy á thì bên nhà chồng thì mẹ cũng dặn là không được quen bạn gái bên nhà em thì cũng không được dặn là không được quen bạn trai thế là hai đứa hù nhau kêu là giấu hết thế là mẹ lên thế là run thế kêu không mẹ hiền lắm không sao đâu anh nói mẹ hiền lắm không sao đâu mà lên mình gặp mẹ xong thấy rung quéo luôn chỗ không nó có nói gì đó quéo luôn á hả giờ mặt mẹ có lẽ dữ lắm mới quéo dữ vậy đó à, không biết nói gì hết giờ mẹ hỏi gì trả lời chứ không biết nói gì hết sao đó về làm dâu được không cô lần đầu tiên nó về chơi á nó cũng ờ, được lắm đi mua ờ, chân gà để làm chân gà nướng rồi nó làm ừ. gia vị rồi để nướng cho mẹ với ba ăn dạ. à. làm có một lần nữa còn làm lần nào nữa không con lần một trời ơi lấy lòng lấy lòng lấy lòng làm lần lấy lòng <laughs> lần sau không có lần sau nấu ăn không được rồi nha trời ơi lần sau nấu ăn không được không nấu món gì cô khó ăn nhiều kho ha nấu canh với cứ gì ra đến đêm không có vừa miệng mình <laughs> em là gốc người ở hà tĩnh á cho nên là người em là ăn nhiều bột ngọt hơn còn bên mẹ là ăn ngọt nhiều hơn ừ. nên là nêm nếm mà em nấu ở nhà em thì em nêm nấu cho ba mẹ em thì được chứ nêm nếm về bên này thì lại không được người nấu nó nấu không ăn được lần nào hết cũng gắng ăn <laughs> thì nói chung ra thì nói gì nó cũng học nó cũng uh, dốc lòng để học là nấu ăn nhưng mà mình cũng chỉ nó chỉ mà nó nấu thì cũng không theo ý mình được à. ở nhà hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị đi ờ, ăn uống cũng hợp đi ăn ngoài hả à. ăn uống hợp à. hai người cũng hợp lắm á đi ra ngoài ăn á hợp chứ không phải à. là nó nấu ăn hợp <laughs> <laughs> từ hồi lúc mà cưới nó xong tới giờ tăng lên gần tám ký á trời <laughs> ơi trước mới năm ba tháng rồi lý do là khi mà mình rảnh á mình nấu mình à. mình hy vọng mình nấu nó ăn à. để cho vui gia đình đó. mà nấu rồi cái nó mất nó ừ mẹ mất chuyện này chút mất chuyện kia kia tới tối tối thì nó ra lo đi bán rồi rồi, rồi cái ờ, tới sáng mẹ chồng là ẩm à, hết ở luôn. nhà ăn luôn có như khi ăn không hết để tủ lạnh tủ lạnh ai mơi cái hâm cái ăn không nổi cái đổ cứ vậy hoài cũng tiếc với chết luôn không phải tại do là mẹ chồng là đi ban ngày là ở nhà ban đêm còn em á là kinh doanh ở chợ đầu mối kinh doanh là ban đêm à. là bán trái cây bán sĩ là à. ban đêm còn ban ngày á là em bán mỹ phẩm lúc đó trước chưa có shipper là em tự ờ, đi ừ. giao luôn rồi còn chuyện gì mẹ con hợp nhau nữa ngoài việc ăn uống như vẫn mẹ đi mua sắm mua được tết rồi mua túi sách á Ê, Việt, Việt Này đẹp nè, đẹp nè Ừ, mày lấy cái nào lừa lừa lừa tao cái coi Ở nhà mày có mấy cái rồi mà mày chưa có mang đó Thôi cái này đẹp, cái này nhìn thấy ở nhà cũ rồi Lừa về cái Bữa sau mùng bốn đi, dẫn đi uh, biển La Ghi việc ơi, cái mới mua xấu quá à, tao vẫn thích cái cũ thôi Kêu cái mang cái là cái mới không nói chung là hai mẹ con này rất là thoải mái ừ. sống rất là thoáng ừ. phóng khoáng đó những con người như thế thì Ờ, rất là dễ gần ha à, có những chuyện gì mà mình không hợp với nhau chuyện không hợp thì cứ như chưa thấy từ bữa nay suy nghĩ hoài cũng không biết cái gì chưa hợp <laughs> thường là trong công việc của mình có chia sẻ với mẹ không chị không công việc làm ăn không có chia sẻ với mẹ sao vậy thì kinh doanh mình kinh doanh online thì ờ, thì mình buôn bán tự mình buôn bán tự bỏ vốn ra gì đó cũng không có chia sẻ với mẹ nhiều chỉ có điều mẹ thấy đi nhiều quá thôi mới đợt cuối năm vừa rồi á giữa cuối năm rồi rồi này nọ đi họp tem rồi rồi nọ đi nhiều á mẹ sợ mẹ kêu đi nhiều sợ mất công dâu <laughs> có bao giờ mẹ con cãi nhau thẳng thừng chưa cãi thì không cãi chắc em làm mẹ buồn cái hai chồng biết làm sao với cãi lộn sao không biết nửa đêm lên mẹ mẹ ờ, khóc mướt mắt con đi hỏi về. cái gì vậy con đi về nhà con đây ừ mẹ à. mẹ con về nhà con đây anh hòa quýnh con mà nóc <laughs> nấu vậy khóc khó quýnh nữa hả dạ yeah, kêu ấy là giống như tát vào tay một bàn tay nhẹ thì cũng dữ ghê lắm nè à. con dâu này mặt dữ nè đó thì cãi chồng cãi thế nào cũng quên cãi gì đó anh chồng nó nói vậy chứ chồng thương nó dữ lắm cũng dữ lắm hả cô thấy dạ. hai đứa gây lộn chưa chưa có nghe thấy gây lộn nhưng mà nghe sau này thì đêm đó thì chị nói vậy thì nói à, bây giờ mẹ nói con nghe nếu mà hai đứa vui vẻ nói về bên mẹ thì mẹ đồng ý còn nếu mà hai đứa gầy lộn thì không nên về cái gì á vợ chồng từ từ nói rồi giải hòa chứ khi nào con muốn về không phải con mẹ không cho con về thăm gia đình cha mẹ mà khi lúc này là về không được về đây rồi mưa mốt rồi biết đâu chồng nó giận lên nó mày đi ra khỏi nhà mày khỏi về nhà rồi sao dạ. đó thành thứ ra nếu mà bây giờ rút cãi lộn không nên về hết đi đâu hết phải ở nhà có bữa mở cửa phòng nó ra nhìn thấy nó nhà mừng bữa nào mà nó nó đi ra ngoài chưa về cái trong lòng nhà ngủ cũng không được trời ơi mà con trai thì lúc đó thì nó xuống giữa nó bán trái cây để phân phối với người ta nó đâu có thời gian nói chung là có sao mình nói như vậy Dừa. thì có bữa phiên với thằng trai nó hoài mẹ thấy vợ con ăn việc nó đi bán hoài vậy sao mẹ thấy mẹ không yên tâm lúc nào như có khi nào ngày nào đó con với nó ờ, tan dở rồi mẹ buồn nó nói trời dạ không lo mà mẹ lo cái gì là ý như nó nói nó không lo mẹ lo chi ý là nó tin tưởng vợ nó nó không có lo là sợ là khi ở ngoài đấy có người kia là nó rất là tin để sống vợ nên nó hiểu hơn mình thấy mẹ chồng thương con dâu dễ sợ chưa ha <laughs> hôm nay thì à, thấy rằng đây cũng chưa có gì mâu thuẫn lớn lắm dạ. chắc có lẽ rằng à, mình à, nghe coi chồng em coi có chuyện gì không ha dạ chứ thấy hai mẹ chồng nàng dâu nó giờ dễ thương lắm á <laughs> rồi xem hình ảnh của chồng cái đã chào hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của em sau khoảng một thời gian hơn một năm cưới nhau thì em vẫn chưa thấy hai mẹ con có một cái sự việc nghiêm trọng gì một, một cái mâu thuẫn nghiêm trọng gì xảy ra mọi chuyện thì hai mẹ con tự dàn xếp tự giải quyết hết ít khi nào mà đưa em vào những cái tình huống khó xử hai mẹ con ít khi nào cãi nhau lắm chỉ hay, hay cãi nhau những chuyện vật vảnh trong nhà thôi ví dụ nấu ăn đồ đẹp đồ không đẹp vậy thôi à, tánh mẹ thì ờ, rất là hay là lo lắng cho con cái nên hay hỏi thăm về vấn đề làm ăn của con cái hay hỏi này hỏi kia à, xong đưa ra những cái lời góp ý những cái lời khuyên về việc này thì à, vợ à, thông cảm nhé không phải mẹ là nói nhiều đâu nhé <laughs> thông qua chương trình thì à, anh chúc vợ à, càng ngày càng xinh đẹp à, công việc của vợ thì luôn luôn thành công ừ, con chúc mẹ ngày càng nhiều sức khỏe và mạnh khỏe để luôn đồng hành cùng vợ chồng con em thấy như vậy mẹ mẹ chồng với em là không có cãi nhau gì nhiều hết ừ. là đi đi ấy à chỉ có quần dạ. áo với ờ, giỏ sách này kia đúng không mẹ hay hỏi lắm mẹ mang mẹ xí xóm cái lên cái là đẹp không việc đẹp không việc bắt đầu cái mình thấy đẹp đó nhưng mà không thích nói đẹp toàn cứ xấu không à nhưng mà không nói xấu mình không <laughs> chọc quá mà đúng chọc, không chọc. chọc xong rồi mẹ mẹ sợ con sâu là coi như là nhà có con sâu là đem ra hù mẹ <laughs> <laughs> có khi nào mẹ hù nó gì không Cái gần đây nó chưa có ờ, bầu thì nói là ờ, con không có bầu á mẹ đi kiếm ờ, vợ khác cho anh trai mẹ à ừ. mẹ kiếm con trai đứa tôn của mẹ à con cháu nội đứa tôn à ừ, có hay nói nói vậy mẹ muốn bốn đứa lận hả Chó. tự vì thấy mình giờ có hai đứa mà giờ ba nó mất nữa rồi cái mình thấy cô đơn à. thì muốn giờ dâu mình nó có cháu nội nhiều đấy có, có niềm vui trong gia đình nhá. à nhưng mà vấn đề là nuôi nổi hay không thôi à, vấn đề có mẹ lo phụ à phụ đúng không nhưng mà thôi cỡ 2 đến 3 là cùng rồi dạ. bốn thì hơi nhiều ai cảm ơn cô với dạ, em à, dạ, rất nhiều cuộc trò chuyện ngày hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không nào tại vì cái thuốc bán mỹ phẩm nó luôn ra ngoài đó ý là muốn về sanh bốn đứa cháu với để lo trong gia đình buôn bán vậy thôi ý, ý là giữ chân á phải không cô hả à, giữ chân phải sinh ừ. à, nhưng mà à, để đứa thì giữ chân nhưng dạ. mà chắc ờ, không thể thì chuyện làm ăn đang phát đạt lên thì chắc có thể nó không từ bỏ được đâu nhưng mà làm muốn như vậy làm muốn mẹ vậy. thì muốn vậy về à, hai về á có gì có mẹ lo phụ không có sao hết em có muốn ờ, nói gì ờ, với mẹ không dạ chuyện kinh doanh thì bây giờ em cũng bắt đầu mới phát triển ra thì để từ từ rồi em ấy còn em bé thì sẽ có một đứa chăm sóc có đứa cho mẹ Ôi trước đã đứa ít quá mẹ không chịu ờ. đâu <laughs> dễ thương quá cảm ơn gia đình hôm nay đến tham gia chương trình ừ. chúc cho cả nhà chúng ta cứ mãi mãi có những tiếng cười như vậy ừ. mãi mãi có những niềm vui như vậy đặc biệt hạnh phúc và thành công trong cuộc sống gửi tặng ừ. cho ờ, kỷ niệm của chương trình cảm ơn chú Vượng Linh với cô Lê Lộc dạ cảm ơn cô đã đến với chương trình